Hello, xin kính chào quý vị ờ, và các bạn. Ờ, trong video hôm nay, ờ, Dũng muốn chia sẻ ờ, với quý vị các bạn đó là những cái cảm xúc mà chúng ta trong đầu tư chứng khoán, đặc biệt là cái lúc mà thị trường đang lao dốc như thế này. Ờ, với cái việc mà tâm lý của chúng ta đang bị căng cứng, lo lắng, sợ hãi, mệt mỏi và đặc biệt là bị tác động tâm lý, chúng ta gọi là sao chấm tâm lý trong uh, suốt quá trình mà thị trường điều chỉnh thì chúng ta cần phải làm cái điều gì vào thời điểm này trước khi chia sẻ vào cái video này thì trong phiên hôm nay Dũng nhận được rất nhiều các uh, cú điện thoại khác nhau à, có những cái cuộc điện thoại thì thực sự Dũng thấy là rất là sốc bởi vì đã có những cái nhà đầu tư khi mà tham gia thị trường ở ờ, từ đờ, trước khi tham gia thị trường thì đầu tư khoảng hơn 2 tỷ kiếm được à, hơn 800 triệu nhưng tuy nhiên thì sau một quá trình điều chỉnh à, gần đây thì toàn bộ số tiền toàn bộ số tiền lợi nhuận cũng mất và gần như tài khoản cũng à, không cánh mà bay tức là cái số lượng số tiền còn lại rất là ít và mới hôm vừa rồi là không ngủ được căng cứng và bị căng cứng tức là không đưa ra bất cứ một quyết định nào cả đấy là một cái lý do mà Dũng muốn gửi đến anh chị em trong cái video hôm nay và cũng có rất nhiều các gì ạ tâm sự khác nữa của các nhà đầu tư nên Dũng biết rằng là uh, khi mà Dũng chia sẻ trong thời gian vừa qua Dũng đưa ra rất nhiều các uh, cái uh, chia sẻ từ những cái trải nghiệm của mình thì cũng có rất nhiều gì ạ uh, một số anh chị em ủng hộ đó là gì ạ uh, anh chị em đã tham gia vào thị trường trong đoạn này rồi nhưng có một số thì họ cũng nói rằng là đây là cơ hội để bắt đáy đây là cơ hội để mua vào chứ không phải là cơ hội bán ra thế thì trước khi mà để nói rõ về điều này thì để chúng ta hiểu rõ được cái quy luật của thị trường uh, trước khi chúng ta sẽ phân tích sâu hơn về thị trường trong thời gian tới đúng không ạ thế đầu tiên chúng ta sẽ gì ạ nhìn góc độ của thị trường về thị trường uh, chúng ta biết rằng là nếu uh, về góc độ nào đó thì chúng ta uh, đặt ra câu hỏi là uh, thời gian vừa qua đặc biệt là năm 2021 22 uh, cái điều gì khiến thị trường mà tăng mạnh như vậy nếu chúng ta hỏi rằng là nếu giả sử kết quả kinh doanh lợi nhuận của doanh nghiệp mà tăng mạnh thì nó có độ chính xác hay không chúng ta là câu hỏi là uh, kết quả doanh nghiệp hoặc là những yếu tố mà làm cho doanh nghiệp tăng thì có điều đó có đúng hay không thì chúng ta thấy là nếu chúng ta gọi là dựa vào các nguyên lý về ờ, về cung cầu về, về kết quả kinh doanh tốt của cổ phiếu thì thực sự cái điều này nó cũng không phải đúng lắm bởi vì chúng ta biết rằng là khi mà mà mà covid đúng không ạ thì gần như là các hoạt động kinh tế đã giảm sút khá nặng và chính vì vậy thì rõ ràng là về cơ bản doanh nghiệp không phải là lúc nào nó cũng tốt và phần lớn nhiều doanh nghiệp cũng ảnh hưởng nhưng tuy nhiên thì nó cũng có một số mặt hàng một số cái tài sản tăng giá chẳng hạn như bất động sản chẳng hạn như là chứng khoán bởi vì hoặc là một số các à, mặt hàng mang tính chất đờ à, chúng ta thiếu hụt như là thép hoặc là chúng ta thấy là những ngành đạm thì đấy là lý do nó cũng có những cái chu kỳ tăng tuy nhiên thì chúng ta cũng thấy rằng là mọi thứ nó đều mang tính đầu cơ hết vậy tính đầu cơ đó như thế nào thì các bạn có thể hiểu đơn giản như thế này à, chúng ta lại quay quay trở lại một cái câu chuyện đó là câu chuyện làm giá một cổ phiếu à, làm giá một cổ phiếu hay là làm giá nhiều cổ phiếu hoặc là làm giá một cái thị trường nó cũng giống nhau thôi ạ thì cái quá trình làm giá hay quá trình mà tạo ra một cái kênh xu hướng vậy đầu tiên là gì ạ nó là cái gì ạ ở một cái giai đoạn tích lũy vậy giai đoạn tích lũy là giai đoạn mà thị trường bước vào chúng ta gọi là bước vào một cái giai đoạn mua bán chẳng hạn đây chúng ta hiểu đơn giản là cái quá trình mua bán à, quá trình mua bán này thường nó diễn ra ở một cái đợt điều chỉnh rất là mạnh và quá trình điều chỉnh này nó sẽ gì ạ trong quá trình uh, điều chỉnh này đến một lúc nào đó thì chúng ta thấy là bắt đầu là quá trình tích lũy uh, Dũng sẽ nói được câu chuyện trước ở đây đó là quá trình tích lũy ở trong quá trình tích lũy này tức là cái cổ phiếu mà chúng ta gọi là những cổ phiếu tốt hay là có những cổ phiếu tăng trưởng trong tương lai nó cần rất nhiều thời gian để thu gom và trong quá trình thu gom này anh chị em chỉ nhớ cho Dũng một điều đó là quá trình tăng khối lượng tăng quá trình giảm thì khối lượng nhỏ đi quá trình tăng khối lượng tăng và quá trình giảm khối lượng nhỏ đi và thậm chí là trong một cái giai đoạn nào đó cổ phiếu sẽ gì ạ hay là thị trường chung có thể bị rũ bỏ rất là mạnh gãy toàn bộ cái vùng hỗ trợ này tuy nhiên thì khối lượng không gì ạ không bị bán tháo ở cái đoạn cuối chu kỳ à, đấy là một cái điều mà các bạn cần lưu ý vậy khi mà chúng ta biết rằng quá trình mua và thậm chí là rũ bỏ các nhà đầu tư yếu vía trước khi thị trường bắt đầu đi lên nên về cơ bản về nguyên lý thì phần lớn ở giai đoạn đáy này đa phần các nhà đầu tư lớn à, đã thu gom rất là nhiều và phần lớn các nhà đầu tư nhỏ lẻ sẽ không mua được đấy là cái điều đầu tiên các bạn hiểu đơn giản vậy phần lớn các nhà đầu tư nhỏ lẻ không mua được và nguyên nhân tại sao à, chúng ta ví dụ như thế này các bạn sẽ thấy hiểu đơn giản này là nếu mà cái một dự án về bất động sản à, bất động sản ở à, nào đó họ muốn tăng giá thì họ làm như nào đầu tiên là gì ạ họ có thể là thu gom à, toàn bộ cái dự án bất động sản ở toàn bộ ở một cái vùng nào đó họ đã thu gom đủ sau đó thì gì ạ họ bằng một cách nào đó gì ạ tạo ra cung cầu ảo ở một cái vùng cạnh đó tức là tạo ra cung cầu ảo tức là họ mua bán mua bán tạo ra thanh khoản ảo đó là bản thân họ gì ạ mua bán trong cái gì ạ cái đội ngũ chúng ta gọi đội ngũ ờ, gọi làm giá của họ tức là họ tạo ra những thanh khoản giống nhau và làm cho những nhà đầu tư thấy rằng là giá bất động sản ở phía bên kia nó bắt đầu tăng và khiến cho cái nhu cầu của nhà đầu tư bắt đầu tăng lên và chính vì vậy thì bắt đầu nó tạo ra một cơn sốt và tạo ra như một cái xuống tăng và đó chính là một cái bước đầu của một xuống tăng phần lớn các nhà đầu tư ở xuống tăng ban đầu này thì chúng ta kiếm lợi nhuận rất là cao bởi vì cứ mua là tháng mua là tháng nên phần lớn các nhà đầu tư F0 các nhà đầu tư mới tham gia thị trường họ thấy rằng là họ rất là giỏi và đặc biệt là những cái chuyên gia về đầu tư chỉ cho chúng ta đây là lúc mà thị trường uh, họ nói rằng là cho chúng ta biết là thị trường rất tuyệt vời họ chia sẻ chúng ta một vài cổ phiếu khiến chúng ta thấy rằng là đây là giai đoạn mà uh, luôn đúng tức là mua là thắng và mỗi khi mà cái giai đoạn điều chỉnh như này thì uh, họ lại mua vào và lại thắng tiếp và những cái giai đoạn điều chỉnh như này mua vào thắng tiếp và có quá trình nó tăng tăng rất mạnh đó là một cái giai đoạn và chúng ta thấy là giai đoạn bắt đầu tăng trưởng ở trong cái uh, chương trình ờ, nếu bạn nào đã học về cái chương trình đầu tư nhiều vô địch thì Dũng nói gọi là giai đoạn 2 đó là giai đoạn tăng tốc và bất cứ ai đầu tư cũng đều là kiếm được tiền à, tuy nhiên thì ờ, cái giai đoạn đó sau một giai đoạn nhà đầu tư mua vào và đặc biệt là những cổ phiếu đầu cơ đặc biệt là cổ phiếu dẫn dắt thị trường ạ những cổ phiếu dẫn dắt thị trường những dòng dẫn dắt thị trường bắt đầu tăng rất mạnh và khiến cho các nhà đầu tư có một khoảng lợi nhuận kha khá và bắt đầu cái sự tự tin bắt đầu gia tăng lúc này thì dòng tiền dòng tiền mới nó tham gia thị trường à, đặc biệt là những cái tài khoản mới họ bắt đầu tham gia thị trường và lúc này thì giá trị này giá trị gì ạ à, giá trị cổ phiếu nó tăng hơn rất là nhiều nên nếu lúc này chúng ta định giá bằng P trên E thì lúc này chúng ta thấy là cái cổ phiếu nó tăng rất nhiều so với giá thực của nó và càng lên thì giá lại càng tăng và P trên E nó lại cái gì ạ à? càng cao và chúng ta thấy là nếu chúng ta mua định giá P trên E thì những giai đoạn tăng như này là chúng ta có thể thấy rằng là chúng ta rất khó mua bởi vì cổ phiếu cứ tiếp tục tăng à, bao nhiêu bạn đã hiểu được cái điều này và nắm được cái điều này có thể comment à, số 1 đúng không ạ vậy bởi vì Dũng đang muốn cho chúng ta nhìn về cách mà chúng ta thấy là thị trường tạo ra à, sóng để tạo ra cái quá trình đầu cơ các bạn nếu các bạn hiểu được comment số 1 còn chưa hiểu được thì comment số 0 ạ để Dũng biết rằng là bao nhiêu anh em đã nắm được cái điều này bởi vì chúng ta cần phải nắm được quy luật phải nắm được cái quy trình nắm được cái nguyên lý hoạt động của nó thì chúng ta mới biết rằng là lý do tại sao chúng ta gì ạ lại ờ, mua cổ phiếu ở trong cái chu kỳ tăng khi mà cổ phiếu ở chu kỳ tăng thì rõ ràng là mọi người mua là thắng và lúc này chúng ta thấy là các cổ phiếu chúng ta thấy là các cổ phiếu dần dần nó dẫn là nó bắt đầu gì ạ bắt đầu cổ phiếu xấu cổ phiếu tốt dần dần nó cũng tạo ra một chu kỳ tăng và lúc này chúng ta thấy là một chu kỳ tăng bắt đầu rất là tăng rất là mạnh và chúng ta có thể quay trở lại câu chuyện đây là cái câu chuyện của giai đoạn chu kỳ tăng đấy các bạn đây là chu kỳ tăng đây là mỗi chu kỳ tăng này những cái đợt điều chỉnh này cổ phiếu lại tiếp tục tăng và sau những cái đợt điều chỉnh này cổ phiếu lại tăng và thậm chí là những đợt điều chỉnh lớn cổ phiếu tiếp tục tăng đấy là một cái chu kỳ tăng và nhà đầu tư thì sau cứ mua những đợt này hoặc mua những đợt này thì cảm giác là rất tự tin bởi vì mua là thắng mua là thắng lần này chúng ta mua thắng lần này mua thắng và những lần này chúng ta mua thắng vì niềm tin của chúng ta cao hơn và đặc biệt là chúng ta sẽ được với các nhà đầu tư đã thành công từ đây đến vùng này rồi thì cái điều đầu tiên chúng ta sẽ bước vào một giai đoạn mới đó là giai đoạn gì các bạn biết không ạ giai đoạn của chúng là tăng thêm vốn ạ vay tiền này hoặc là chúng ta gọi là à, bảo bố mẹ nộp thêm tiền cho chúng ta hoặc là thậm chí chúng ta thế chấp nhà ở đây ạ mà khi chúng ta thế chấp nhà hoặc là thậm chí một số trường hợp thì chúng ta bắt đầu thế chấp nhà ở phía trên này và chúng ta thấy là mọi thứ bắt đầu trở nên rất là tuyệt vời ở tài khoản chúng ta có thể tăng một hai trăm phần trăm ba trăm phần trăm hoặc nhiều hơn những cái số đó tuy nhiên thì mọi thứ bắt đầu diễn ra ở giai đoạn tiếp theo ở giai đoạn tiếp theo các bạn thấy rằng là bắt đầu chúng ta nhìn thấy một cái quy trình ở đây chúng ta gọi có một cái gì ạ nguyên lý hoạt động ở đây chúng ta gọi là nguyên lý đỉnh ở bắt đầu khi mà cổ phiếu bắt đầu tăng tốc đến đạt đỉnh thì bắt đầu chúng ta thấy là cái khối lượng bắt đầu phía sau này bắt đầu giảm dần đi ạ nhưng tuy nhiên thì có thể có những đợt nó vượt qua đỉnh và chúng ta là tăng khối lượng giảm đi nhưng giảm khối lượng tăng tăng khối lượng giảm và giảm khối lượng tăng tăng khối lượng giảm và giảm khối lượng tăng các bạn hiểu là khi mà quá trình tăng tốc lên đến đỉnh này thì các bạn thấy rằng là lưu ý cho Dũng là cái khối lượng giảm rất là mạnh khi khối lượng tăng thì ít và khối lượng giảm rất là mạnh khối lượng tăng rất là ít và khối lượng giảm rất mạnh quá trình này chúng ta gọi là quá trình phân phối và quá trình phân phối này diễn ra thì chúng ta tùy vào dạng cổ phiếu cổ phiếu blue chip thì gì ạ à? cổ phiếu blue chip thì nó có thể kéo dài phân phối 3 đến 6 tháng thậm chí là nhiều hơn cổ phiếu penny bắt đầu tăng tốc ở trên vùng này các bạn nhá. cổ phiếu penny bắt đầu tăng tốc ở trên vùng này nên chính vì vậy thì các nhà đầu tư mới khi tham gia thị trường thì họ thấy rằng là họ mua cổ phiếu penny giá rẻ họ đã kiếm được rất nhiều tiền ở đây vì họ kiếm được rất nhiều tiền ở đây nên họ tiếp tục gì à, thấy mình rất là giỏi thấy mình rất là siêu bởi vì có rất nhiều các nhà đầu tư mới không cần kiến thức mà thấy rằng mình rất là giỏi ở trong giai đoạn đỉnh này Ờ, vì cái quá trình này mỗi một quá trình tăng lại giảm mỗi quá trình tăng lại giảm nên khiến chúng ta gì ạ rất là thờ ơ không biết là quá trình này giảm thật sự hay không mà chúng ta lại tiếp tục những cái quá trình này chúng ta lại tiếp tục mua vào bởi vì chúng ta nghĩ rằng sau một quá trình này lại tăng sau một quá trình lại lại tăng sau một quá trình lại tăng nên chúng ta tất tiếp tục mua vào và đấy là một cái giai đoạn điều chỉnh rất là mạnh của cổ phiếu trong cái giai đoạn chúng ta gọi là giai đoạn phân phối đây chúng ta đây là một cái cái cái mô hình rất là rõ đó là tăng rất là mạnh ở đây giai đoạn chúng ta gọi là tăng tốc ai cũng thắng và sau quá trình tăng tốc này thì cổ phiếu thì lại giảm với khối lượng lớn SOW này trong VSA các bạn nếu các bạn nào bao nhiêu bạn đã nghe thấy đã biết hoặc là nghe thấy từ VSA có thể comment cho Dũng số 3 còn ai chưa biết ở VSA thì comment số 0 để uh, Dũng sẽ tặng cho các bạn một cái giáo trình về VSA trong cái video ở phần dưới này sẽ có bạn hỗ trợ các bạn có thể sẽ tặng các bạn một cái ờ, video về giáo trình VSA ở video này các bạn lưu ý là à, sớm nhất thì sớm nhất có lẽ là tối mai nha tại vì tối nay đáng nhẽ là Dũng à, muốn gửi cho anh chị em rồi nhưng à, vì à, Dũng muốn cho anh chị em cái giáo trình tốt nhất à, tốt nhất nên anh chị em hãy gì ạ à, hãy à, lưu ý một chút là chúng ta cần phải nắm rõ được cái quy luật như này vậy ở đây chúng ta nắm được cái luật là khi khi cái quá trình hồi đấy khối lượng rất là yếu quá trình hồi này khối lượng là nhỏ các bạn nhớ này quá trình hồi này khối lượng nhỏ mà nó giảm thì khối lượng lớn cái quá trình hồi này khối lượng nhỏ và bắt đầu nó giảm cái chìm giảm đầu tiên thì nó chúng ta thấy là bắt đầu nó gì ạ chúng ta gọi là lps cái sự đuối dần khối lượng nhỏ đi những lần sau chúng ta thấy là những cái đáy đỉnh sau thấp hơn những cái đỉnh sau thấp hơn và khối lượng yếu dần đi và quá trình suy thoái giảm rất mạnh quá trình suy thoái giảm rất mạnh này thì chúng ta hiểu đơn giản là khi mà các nhà đầu tư big boy tổ chức họ bán toàn bộ cổ phiếu ở phía trên này rồi họ bán hết cổ phiếu phía trên này rồi họ đã bán phân phối toàn bộ cổ phiếu phía trên này rồi nên chính vì vậy thì giai đoạn này là giai đoạn các thông tin xấu bắt đầu đưa ra các bạn nhá các thông tin xấu bắt đầu đưa ra họ bắt đầu bán họ bắt đầu bán và tiếp tục bán đến khi nào hết thôi thậm chí là gì ạ mỗi một quá trình hồi là họ tiếp tục bán để khiến cho tất cả các nhà đầu tư bắt đáy coi các nhà đầu tư bắt đáy các nhà đầu tư giá trị các nhà đầu tư đầu tư dài hạn bắt đầu thua lỗ rất nặng và những nhà đầu tư bị kẹt cứng ở giai đoạn này các bạn nhá các nhà đầu tư giá trị đầu tư chúng ta bảo dài hạn bị kẹt cứng ở đoạn này và chỉ gần thời gian rất dài cổ phiếu bắt đầu tạo đáy đây là cổ phiếu tạo đáy là nó cần phải qua rất nhiều lần rũ bỏ rất nhiều lần rũ bỏ và kể nó tạo đáy chăng nữa thì nó cần phải rất nhiều thời gian và những cái cổ phiếu chúng ta gọi là đầu cổ phiếu tăng trưởng hay cổ phiếu tốt thì không phải là chúng ta nghĩ là nó tốt là nó cái tốt bởi vì quá trình này nó còn rung lắc và thậm chí nó còn bị rũ bỏ rất là mạnh trong cái vùng hỗ trợ này trước khi nó bắt đầu đi lên vậy bao nhiêu bạn đã gì ạ có thể nắm được sơ lược về phần này rồi thì comment số 0 à số số 5 à, giúp Dũng ạ và những các bạn nào không nắm được thì comment số 0 bởi vì Dũng muốn là sẽ có những chương trình đào tạo ở, ờ, ở trên cái kênh của Dũng dành cho các nhà đầu tư chưa biết về cái phần này tại vì Dũng muốn là các bạn cần phải gì ạ hiểu rõ về cái câu chuyện này bởi vì Dũng biết rằng là ờ, cái câu chuyện của một cái chị chị ạ chị mất gần như toàn bộ Dũng rất rất là sót và Dũng cũng thấy rằng nhiều các nhà đầu tư cũng tương tự như vậy cũng họ mất toàn bộ trong cái quá trình mà thực tế chúng ta có thể biết trước rồi biết trước cái điều này và bây giờ chúng ta sẽ nói rằng là rất nhiều các yếu tố là lý do rằng kinh tế vĩ mô lý do là vì chiến tranh lý do về rất nhiều các lý do khác nhưng tuy nhiên thì bắt đầu thị trường giảm và chúng ta không có cơ hội và thực tế là bị căng cứng Dũng có những người bạn rất là thân nhưng uh, trước khi mà ở trên cái vùng đỉnh như thế này thì uh, ờ, Dũng đã có từng chia sẻ các bạn đó là gì ạ là Dũng có chia sẻ với với họ thì họ bảo rằng là Dũng sai rồi cái phương pháp của Dũng đã bị sai rồi bởi vì họ đã kiếm được lợi nhuận rất là nhiều và khi mà họ nói là cái phương pháp của Dũng đã bị sai rồi thì Dũng thực sự là Dũng là rất ái ngại cho cái việc mà à, không biết là chu kỳ tới sẽ diễn ra như thế nào và nếu các bạn là đã học viên của Dũng nếu các bạn là đã được học viên của Dũng đã từng theo dõi à, đặc biệt là những cái à, chương trình vừa qua thì nếu các bạn đã từng thấy thì Dũng đã có chia sẻ cái điều này là thị trường sẽ giảm rất là sâu và đi gần như là mất toàn bộ những anh chị em đã lãi được đến ba bốn trăm phần trăm lợi nhuận thậm chí bị thua lỗ nếu các bạn nào đã từng nghe cái câu chuyện này có thể comment số 10 đúng không ạ Dũng muốn là gửi cho các bạn đó là những cái sự thật tại vì sự thật nó gì ạ nó không bao giờ thì nó luôn đúng và đây là những cái điều mà Dũng muốn nói gửi đến anh chị em để chúng ta nắm rõ được để hiểu rõ được cái quy trình này vậy chúng ta sẽ xem lại những cái quy trình này để chúng ta nhìn thấy những cái điều gì đang diễn ra ở đây cái đầu đầu tiên các bạn có thể xem diễn ra ở đây có phải là nếu các bạn nhìn về góc độ nào đó những cái đỉnh như này chúng ta gọi là vn index những cái đỉnh phía sau này chúng ta nhìn xem là với những cái đỉnh phía sau này điều gì đang diễn ra ở đây chúng ta quay trở lại câu chuyện này thì có phải những câu chuyện này nó đang diễn ra ở, trên cái đỉnh vừa qua không ạ có phải những câu chuyện này chúng ta đang nhìn thấy những câu chuyện ở gần đây không ạ là những cái đỉnh này nó kéo lên khối lượng thấp và chính khối lượng thấp vào cái đoạn cuối cùng này khối lượng thấp nhất và bắt đầu một điều gì đang diễn ra vậy câu chuyện ở đây có phải là chúng ta đã biết trước cái câu chuyện này không ạ à? có phải chúng ta biết trước cái câu chuyện này hay là thị trường nó giảm xuống rồi bây giờ chúng ta phải phân tích gì thì ngược lại đúng không ạ thế thì câu chuyện đây là đúng rồi ạ thế thì bây câu câu hỏi là nếu thị trường mà nó lên thì không phân tích nữa thì bây giờ anh chị em thì comment ạ à, vậy những cái điều gì Dũng nói ở đây nó đã đúng chưa ạ vậy ở đây nó có lên hay xuống ạ à? Dũng đã nói ở trên đây đúng không ạ bao nhiêu anh chị em có nhớ câu chuyện đây là nếu thị trường lên Dũng sẽ không bao giờ phân tích nữa nếu anh chị em có biết được có để comment cho Dũng ạ à. thế thì bây giờ câu chuyện là cuối năm nó lên đến 1.800 chúng ta cứ mơ ước đi ạ à. bởi vì quan trọng là chúng ta còn bao nhiêu tiền bao nhiêu tiền à? chúng ta còn sống sót được bao nhiêu ạ à? lạc quan thái quá thì ở đây nó có một câu chuyện chúng ta đang nói về cái, cái câu chuyện của các nhà đầu tư đang bị mất tiền đang bị mất tiền có phải là chúng ta đang được đi nghe đi theo dõi hoặc là đang bị ai đó gì ạ à, chia sẻ cho chúng ta những cái thông tin mà chúng ta không biết được không nắm rõ được không hiểu rõ được quy luật đúng không ạ khi mà cái việc mà chia sẻ thì chúng ta sẽ dùng có phải là cái vùng phía trên này anh chị em có nhớ rằng Dũng có nói rằng là phía trên này là các cổ phiếu đầu cơ tăng mạnh không ạ thị trường sẽ biến động rất là mạnh và các cổ phiếu đầu cơ tăng mạnh đúng không ạ đúng không ạ các bạn có thể đấy tất cả những cái điều này Dũng bảo các cổ phiếu đầu cơ tăng mạnh và Dũng không đầu tư đoạn này bởi vì Dũng nói rằng là nếu các bạn thực tế Dũng có thể đầu tư vùng này có thể kiếm được rất nhiều lợi nhuận nếu sử dụng với gì ạ à? gì ạ hai đến 30 phần trăm lợi nhuận nhưng lúc này Dũng không đầu tư Dũng nói rằng không đầu tư để phân tích một cách khách quan đấy câu chuyện ở đây là câu chuyện mà các bạn có thể thấy được nó như thế này đó là gì ạ thế thì ở đây chúng ta thấy là có phải là nếu các bạn bị thua lỗ ở trên cái vùng này bị thua lỗ một lượng lớn đúng không nếu chúng ta đang đầu tư ở đây chúng ta thua lỗ một lượng lớn mà chúng ta quay trở lại chúng ta mua các cổ phiếu đầu cơ chúng ta thắng lớn ở đây thì chúng ta có bán các cổ phiếu ở đây không ạ nhà mình ơi nhưng mình thử đưa đưa ra một cái để khách quan nhất là nếu chúng ta đang đầu tư ở đây mà thị trường giảm mạnh chúng ta bị lỗ rất nhiều cổ phiếu rồi và chúng ta không cắt và sau đó chúng ta lại mua được nhiều cổ phiếu thắng lớn ở trên cái vùng này thì liệu thị trường đến đây chúng ta có cắt không ạ hay là thị trường đến đây chúng ta thêm margin vào câu chuyện ở đây là bởi vì những đợt điều chỉnh này với điều chỉnh này về nguyên lý thì chúng ta vì chúng ta không phân biệt được những giai đoạn này nên về nguyên lý là nó giống nhau đúng không ạ vì chúng ta không phân biệt đâu là đỉnh đâu là đáy hoặc là đâu là cái giai đoạn đỉnh nên về nguyên lý giống nhau nên Dũng không cần phải biết là nếu chúng ta đang đầu tư và từ cái vùng không cắt lót ở đây chúng ta lãi lớn ở trên vùng này thì về nguyên lý đến vùng này chúng ta bị thiệt hại rất là lớn nên không biết là các bạn đã hiểu lý do tại sao Dũng lại nói về câu chuyện này bởi vì cái điều này Dũng đã chia sẻ trong cái lớp của mình rồi và thậm chí là chia sẻ ở trên gì ạ à, những cái một cái livestream ở đó đã chia sẻ trên một cái livestream ở đó và câu chuyện sự thật nó là như vậy đấy ạ sự thật là như vậy vì chúng ta thấy rằng là những cái lần mà chúng ta mua ở đây chúng ta không cắt nên chúng ta cũng sẽ quyết định không cắt ở đây vì không cắt ở đây nên khi mà cổ phiếu nó giảm quá sức chịu đựng chúng ta nên chúng ta bị căng cứng đúng không ạ tức là ở giai đoạn trước thì chúng ta chịu được rồi chúng ta vượt qua cái cảm giác là căng cứng rồi và sau đó chúng ta kỳ vọng và thị trường tăng rất là mạnh đúng không thị trường dịch chuyển tăng rất là mạnh nên chúng ta đã thoát và thậm chí là kiếm được nhiều lợi nhuận ở cái giai đoạn sau khi thị trường điều chỉnh ở giai đoạn đầu tiên gọi là cái giai đoạn này trong vết A nó chính là giai đoạn cuối của chu kỳ đây trong vết A nó chính là giai đoạn này nếu các bạn học vết A thì các bạn thấy là vết A đó chính là giai đoạn này thế thì khi mà giai đoạn này nó tạo ra cái sự rung lắc và cổ phiếu đầu cơ tăng mạnh thì việc mà quá trình điều chỉnh ở giai đoạn này hoặc là điều chỉnh vì nó điều chỉnh giai đoạn này thì chúng ta cũng nghĩ giống điều chỉnh giai đoạn này hoặc là điều chỉnh giai đoạn này nên chính vì vậy chúng ta sẽ gì ạ à? phó mặt không bán và tiếp tục chịu đựng tiếp tục gì ạ à? kỳ vọng giống ở giai đoạn này đúng không ạ à? cái giai đoạn này với giai đoạn này là chúng ta tiếp tục chịu đựng và kỳ vọng đúng không ạ nếu anh chị em đã thấy cái tâm lý mà Dũng chia sẻ cái điều này đúng thì hãy cho Dũng một cái comment số 8 được không Dự, tại vì Dũng ở ờ, đây là cái buổi chia sẻ mang tính chất là à, đào tạo giáo dục để cho chúng ta nhìn rõ được cái gì ạ cái mẫu hình cái cái gì ạ cổ phiếu nó vận động như nào để chúng ta biết rằng là mọi thứ chúng ta có thể biết trước được chứ không phải là gì ạ à? chúng ta cứ nghĩ rằng là thị trường nó giảm và bây giờ chúng ta đưa ra rất nhiều các gì ạ à? ví dụ như là kinh tế vĩ mô ví dụ như là à, Fed giảm lãi suất hoặc là ví dụ như là cái điều gì đó mà chúng ta thấy ở nhan nhản trên báo chí ở trước kia bản thân thị trường chứng khoán Mỹ cũng tương tự như vậy và ở đây có một cái bí mật mà chúng ta cần phải biết đó là gì ạ cái thị trường chứng khoán hoặc là các big boy họ đã làm thế rồi nhưng để làm sao để cho mọi người thấy là những cái giải thích nó có giá trị nên họ sẽ dựa vào một là phép hai là gì ạ à? lạm phát gia tăng ba là lý do là nợ xấu ngân hàng tiếp tục tăng bốn là một vài lý do nào đó để giải thích cho quá trình điều chỉnh này đúng không ạ đúng không ạ họ sẽ giải thích cho điều chỉnh này đúng không và vì họ giải thích cho cái lần điều chỉnh này nếu mà ai đó mà hiện tại họ đang khuyến nghị chúng ta mua nha câu chuyện đấy là nếu ai đó họ đang khuyến nghị chúng ta mua thì họ có hai thậm chí là ba cái trả lời chính một là cổ phiếu rẻ rồi thì hãy mua thêm vào bởi vì đây là cơ hội tuyệt vời nhất đấy là cái điều đầu tiên họ khuyến nghị chúng ta sau đó cổ phiếu giảm tiếp tục giảm tiếp tục giảm thì họ không nói gì hết và họ bảo chúng ta là hãy đầu tư dài hạn đi trong khi đó tài khoản chúng ta đã giảm 50 60 phần trăm và thường thì khi tài khoản chúng ta giảm 60 phần trăm thì không có cơ hội lấy lại được vốn không có cơ hội lấy lại được vốn nên cái điều duy nhất ở đây đó là hãy gì ạ à, thoát ra để cho cái tâm của chúng ta an toàn nhất bởi vì cơ bản là khi dù nó có hồi dù các bạn mua có hồi đi chăng nữa thì cái điều này các bạn cũng sẽ mất ở sau nhịp sau chẳng hạn các bạn sẽ thấy rằng là sau quá trình hồi như này thì chúng ta thấy là bắt đầu hồi rất là mạnh nhưng về cơ bản sẽ tiếp tục mất hoặc là sau quá trình hồi như này chúng ta kỳ vọng nhưng về cơ bản các bạn lại mất nhiều hơn bao nhiêu các bạn sau mỗi quá trình hồi này chúng ta mong rằng là cổ phiếu là gì ạ à? chúng ta sẽ giữ được nhưng tuy nhiên những quá trình giảm như này chúng ta mất nhiều hơn hoặc là bao nhiêu các bạn thấy là cái quá trình hồi này sau đó giảm chúng ta lại mất nhiều hơn nếu các bạn đã bị như này rồi thì hãy comment cho Dũng uh, số 11 cái được không ạ Tại vì Dũng đang muốn cho chúng ta biết rằng là những cái điều này là những cái điều mà nó gì ạ luôn luôn diễn ra hết chu kỳ này đến chu kỳ khác nên về cơ bản là gì ạ hồi chúng ta cũng không biết khi nào hồi nha không biết khi nào hồi nên ở đây chúng ta là giữ được tiền và hãy tránh xa tránh xa những kẻ mà chúng ta là trục lợi lúc này Dũng gọi là những kẻ trục lợi chúng ta lúc này trục lợi ở đây đó là gì ạ tiền thì chúng ta mất tiền là mồ hôi công sức của gia đình bao nhiêu năm bao nhiêu năm thì tích cóp mới được nên từ những cái bài học những cái anh chị em gửi tức là gửi nhắn tin cho Dũng hoặc là có những cái gì ạ uh, vừa nói chuyện với Dũng thực sự là uh, rất nhiều người đã khóc khóc rất là to khóc rất là gì ạ và cảm giác Dũng thực sự là không biết phải phải nói cái điều này nhưng khi mà Dũng biết cái điều này Dũng thấy rằng là thực sự Dũng muốn gửi để anh chị em những cái kiến thức để anh chị em đưa ra tại vì anh chị em còn tiền là anh chị em còn cơ hội Dũng sẽ gì ạ sẽ làm những video tạo đáy thật kỹ đào tạo một cách miễn phí để cho anh chị em biết rằng là tạo đáy nó như thế nào nên anh chị em giữ được tiền lúc này đó là cái điều hạnh phúc nhất bởi vì tâm lý là vẫn còn căng thẳng bởi vì khi mà thị trường giảm gần như chúng ta không bán được Dũng cũng tương tự như vậy bởi vì khi mà tâm lý nó đang bị căng thẳng tột độ chúng ta không bán được đâu ạ à. lúc này là lúc mà thực sự cứ tiền mỗi một ngày nó bị giảm rất mạnh Dũng có một anh bạn khi mà Dũng nói về cái cổ phiếu một cái cổ phiếu Dũng không muốn nhắc ở đây đó là lúc Dũng bảo bán thì sau khi mà cái cậu đấy cậu nói rằng là ờ, một cái chuyên gia chứng khoán mà gì ạ bảo bán giá như vậy sau đó cổ phiếu tiếp tục lên nữa họ bắt đầu chế diễu họ bắt đầu chế diễu Dũng là gì ạ à, đấy à, tưởng chuyên gia như nào mà lại gì ạ bán cổ phiếu quá non họ lại tiếp tục mua vào và họ lại kiếm được thêm rất nhiều tỷ tuy nhiên à, đến vừa rồi thì à, Dũng nghe thấy một cái ông bạn khác chia sẻ là mỗi một ngày ông ấy mất 2 tỷ đồng và không biết điều gì đang diễn ra không biết điều gì đang diễn ra và thực tế cái điều này tiếp tục diễn ra khá lâu rồi và câu chuyện ở đây là bao nhiêu lợi nhuận bao nhiêu cái nguồn lực từ công ty rót vào và bây mất hết cũng có một câu chuyện của một cái à, chủ ngân hàng tức là một cái chủ ngân hàng họ đầu tư rất nhiều tiền vào nhưng họ cũng nghĩ rằng đầu tư bất động sản lúc này là tuyệt vời nhất và họ bắt đầu tiếp tục bắt đáy bắt đáy và toàn bộ cái số vốn của họ để giám đốc ngân hàng rất lớn nhá giám đốc của ngân hàng rất là lớn toàn bộ số vốn của họ toàn bộ tiền của bao nhiêu năm của họ họ đã cho vào đấy hết bây giờ câu chuyện ở đây là gì ạ liệu có tiền của khách hàng có trong đó hay không ạ tiền của khách hàng á có trong đó hay không thì Dũng không biết nhưng rõ ràng đây là một câu chuyện và chúng ta thấy là huệ lụy nó rất là nguy hiểm đến gì ạ ngoài cái vấn đề gia đình hạnh phúc gia đình ngoài vấn đề là các mối quan hệ khác ngoài vấn đề là gì ạ là nó liên quan đến đến gì ạ đến sức khỏe liên quan đến sức khỏe liên quan đến gì ạ thậm chí là liên quan đến tính mạng của mỗi chúng ta nên cũng mong rằng là nếu anh chị em đã xem những video mà của Dũng thì hãy gì ạ hãy comment những điều tích cực để gì ạ giúp cho những người như vậy họ hiểu được đó là gì ạ hãy giữ được tiền nữa tiền bây giờ nó chính là gì ạ à? tiền khi chúng nó bán cổ phiếu tại vì thực ra dũng có một cái lời khuyên như này thì rõ ràng là với dũng thì thực sự là gì ạ à? nó rất là khó để dành cho tất cả các bạn không ai dám làm cái điều này đâu ạ bởi vì thứ nhất là gì ạ tại vì ở đây chúng gọi là miễn trì miễn trừ cái gì ạ cái cái thông tin ở đây khi mà miễn trừ thông tin ở đây nhưng nhìn về tất cả một số anh chị em đang bị thua lỗ rất là nặng Dũng biết rằng cái thời gian để thị trường nó tạo đáy nó còn rất nhiều thời gian và hôm ngày mai hoặc là tới đây gì ạ phép tiếp tục nâng lãi suất thì điều gì diễn ra lúc này thị trường còn giảm nữa và chúng ta biết rằng là nhiều cổ phiếu nó đã rớt rất mạnh rồi chúng ta lấy một cái cổ phiếu mà nhiều người đã thấy là coi cái việc cổ phiếu này như là cổ phiếu gì ạ hàng đầu và cần phải trung bình giá xuống rất là nhiều bao nhiêu bạn thấy là nếu chúng ta trung bình giá xuống từ những cái vùng ở đây chẳng hạn thế từ giá 58 và đến thời điểm này chúng ta đã lỗ bao nhiêu phần trăm từ giá 58 và đến thời điểm này chúng ta sẽ biết rằng chúng ta lỗ bao nhiêu phần trăm trên cái đỉnh này chúng ta sẽ biết ngay vậy từ cái đỉnh này đây là cổ phiếu rất là tốt nhé các bạn nhé đây là cổ phiếu rất là tốt thì lúc này chúng ta đã lỗ bao nhiêu ạ à? 34 phần trăm vậy khi chúng ta lỗ 34 phần trăm chỉ ngày mai nữa giờ chúng ta lỗ đến 40 phần trăm thì 67 phần trăm lãi chúng nó mình hòa vốn nếu chúng ta lãi được 67 phần trăm chúng nó mình hòa vốn nên thực tế để cổ phiếu mà tăng được 67% thời điểm này là cực kỳ khó tuy nhiên thì chúng ta lại thấy rằng là cổ phiếu lại gãy toàn bộ Dũng đã nói rồi là khi mà thị trường giảm thì tất cả vùng hỗ trợ vùng hỗ trợ lại tiếp tục giảm <coughs> vùng hỗ trợ lại tiếp tục giảm đúng không tiếp tục giảm và khi tiếp tục giảm thì điều gì diễn ra thì rõ ràng chúng ta lại lỗ nhiều hơn nên khi mà lỗ nhiều hơn thì trong đầu tư mà gì ạ à, cứ mua trung bình giá xuống mà lại không quản trị rủi ro tại vì tất cả những ông mà không quản trị rủi ro thì không bao giờ thành công trên thị trường gọi là tất cả những ông không quản trị rủi ro thì khả năng thất bại nó lên 98 phần trăm bao nhiêu anh chị em là nếu không quản trị rủi ro thì thất bại trong đầu tư nó lên 98 phần trăm comment cho Dũng số 100 đúng không ạ à, tức là nếu không quản trị rủi ro thì thất bại nó lên đến 98 phần trăm tức là đây là 100 phần trăm luôn chỉ có hai phần trăm mang tính chất là may mắn thôi ạ 98 phần trăm nếu không quản trị rủi ro vậy nếu chúng ta gì ạ tiếp tục mua trung bình giá xuống lỗ 10 phần trăm lỗ 20 phần trăm lỗ 30 phần trăm 50 phần trăm và đến lỗ một lúc nào đó chúng ta không có cơ hội để lấy lại đấy là lý do chúng ta lại quay trở lại cái cổ phiếu Techcombank về một góc độ nào đó năm 2000 17 cổ phiếu Techcombank lúc này là nó chưa chia nó ở giá 120 và chúng ta biết rằng là chúng ta phải mất từ năm 2018 19 20 phải mất 2 năm cổ phiếu vẫn đang lặn gục ở đáy hai năm lặn gục ở đáy vậy trong hai năm đó các bạn có tiền các bạn có thể mua một cổ phiếu khác tuyệt vời hơn đúng không ạ các bạn có tiền các bạn có thể gì ạ có thể gửi tiết kiệm các bạn thấy rằng là có tiền gửi tiết kiệm đầu óc cảm thấy thoải mái hơn đúng không ạ các bạn có tiền các bạn sẽ thấy thanh thản hơn gia đình hạnh phúc hơn và nhiều thứ khác tuyệt vời hơn nhưng nếu chúng ta đầu tư mà quá trình tiếp tục đi xuống nó liên quan đến sức khỏe liên quan đến các mối quan hệ vợ chồng và Dũng tin chắc rằng là với thị trường như thế này nó ảnh hưởng rất nhiều đến nhiều gia đình nhiều mối quan hệ thậm chí là cả đến tính mạng của rất nhiều người nên nói những điều này thực sự Dũng rất là sót nhưng để trong một cái câu chuyện này Dũng không muốn là đưa những cái gì ạ à, tâm lý mang tính chất là tiêu cực ở đây nhưng cũng muốn anh chị em hiểu rằng là đây là thời điểm mà chúng ta gì ạ à, cần phải đứng ngoài còn khi nào thị trường nó tạo đáy đúng không đấy thì đây chúng ta cũng thấy là không biết là bạn à, à, Nguyễn Quang Trọng đấy thì câu chuyện ở đây rõ ràng họ đang bắt đáy họ đang nắm giữ cổ phiếu dạng này đúng không ạ nên họ khi mà họ nói câu chuyện này họ rất là cay cú nhưng bên chúng ta thấy là đó đã báo có bao nhiêu thị trường bắt đầu gãy chúng ta lại phân tích để xem cái câu chuyện của cái bạn trọng này nó sẽ như thế nào à, theo các bạn là nếu mà đây là một cái quá trình này hồi này khối lượng lớn đây vậy một quá trình giảm mà khối lượng cao hơn khối lượng hồi này thì thị trường tiếp tục như thế nào ạ nào các bạn thử xem là nếu cái quá trình hồi như này giảm này hồi này và có hôm trước là hồi khối lượng nhỏ thì các bạn đã biết rằng là nếu hồi khối lượng nhỏ thì thị trường giảm và bây giờ giảm nó lại giảm sâu hơn đây là giống như một cái cây nến doji chẳng hạn thế ví dụ như thế thế thì cái việc mà cái quá trình nó giảm mạnh hơn khối lượng lớn hơn ạ à? nào giảm mạnh hơn khối lượng lớn hơn thì điều gì đúng không ạ điều gì đang diễn ra ở đây ạ không biết bạn trọng đang đầu tư ở đâu bạn có mua cổ phiếu nào không ạ để phân tích luôn cho bạn ạ bạn đưa ra một cổ phiếu bạn có thể comment vào cổ phiếu của bạn ở đây đúng không ạ Dũng sẽ phân tích cho bạn ngay cổ phiếu để xem là sau một thời gian à, bạn sẽ thấy là cổ phiếu bạn như thế nào đúng không ạ bạn sẽ quan sát được cổ phiếu của bạn xem là sau một thời gian cổ phiếu bạn như nào để cho anh chị em biết à, đấy thế thì ở đây là cái điều mà chúng ta cần phải hiểu rõ rằng là thế thì ở đây chúng ta thấy là trong quá trình giảm thì điều gì diễn ra hay là chúng ta lấy một cổ phiếu nào đó như là Zimendes chẳng hạn thế Dũng lấy một vài cổ phiếu thế thì nếu chúng ta nhìn vào cổ phiếu Zimendes và chúng ta thấy là gì ạ ở phía trên này chúng ta nhìn thấy điều gì đang diễn ra ở đây ạ chúng ta nhìn thấy không ạ nếu mà so sánh vào một cái giai đoạn này của thị trường chúng ta nhìn thấy không chúng ta nhìn thấy điều gì diễn ra ở đây ạ những cái đỉnh sau bắt đầu thấp hơn những cái đỉnh sau bắt đầu thấp hơn thì rõ ràng nhìn vào cổ phiếu vì ạ cổ phiếu này là chúng ta cũng đã biết chưa ạ bao nhiêu bạn đã nhịn đọc có thể đọc cho Dũng là cái cổ phiếu này sẽ như thế nào ạ chúng ta gọi là đang phân phối ở đấy ạ nó đang phân phối nó đang phân phối nên nó gọi là giai đoạn cuối của chu kỳ đây là quá trình kéo lên ạ à. kéo lên và nếu bạn nào học về A thì giai đoạn này giai đoạn cuối của một chu kỳ tức là nó kéo lên vượt đỉnh nó cố tình kéo lên vượt đỉnh và đây chính là giai đoạn cuối của chu kỳ nhưng có thể chúng ta sẽ nhìn vào cái cổ phiếu này bởi vì nó tốt hơn thị trường nhưng thực tế là nó đang ở giai đoạn cuối của chu kỳ đấy là cái lý do chúng ta cần phải nắm rõ được sau khi nó gì ạ giai đoạn cuối chu kỳ thì thị trường nó có gì ạ tăng nếu thị trường tăng thì cổ phiếu này vẫn cứ giảm đấy là lý do hay chúng ta gọi là UT à, up thớt hay là UT đấy là gì ạ tiếp tục chúng ta có thể hiểu đơn giản là dù các bạn có đưa ra rất nhiều cổ phiếu nào đó thì về cơ bản khi mà thị trường điều chỉnh thì toàn bộ các cổ phiếu chúng ta toàn bộ xu hướng chúng ta nó đều bị ảnh hưởng vì nó bị ảnh hưởng nên phần lớn các cổ phiếu sẽ bị giảm rất là mạnh chúng ta lại tiếp tục cái chỉ số của VN30 và VN30 chúng ta cũng thấy tương tự như vậy hoặc là VN Index chúng ta thấy cũng tương tự như vậy một cái biên độ giảm lớn biên độ giảm lớn tức là cái quá trình giảm rất là mạnh ở đây mà nó lại không có khối lượng thì chúng ta gọi là thiếu cầu và khi nó thiếu cầu thiếu cầu thì nó gì ạ vì không có cầu nhu cầu mua vào thì thiếu cầu thì khả năng lại tiếp tục đi xuống là rất là cao Đấy. nó thiếu cái cái nhu cầu nó không có tức là cái người người ta đang bị thua lỗ bản thân là gì ạ các big boy thì họ làm gì ạ họ sẽ làm sao để bán tháo bán cho các nhà đầu tư cá nhân không chịu được nữa các bạn nhé nhà đầu tư cá nhân không chịu được nữa bởi vì họ đã chốt lợi nhuận ở phía trên này rồi họ chốt lợi nhuận ở phía trên này rồi nên gì ạ à? về cơ bản họ sẽ bán ở đây đúng không ạ họ sẽ bán hết ở phía trên này rồi khi họ bán chết phía trên này rồi thì đến vùng này thì họ làm gì ạ à? các bạn biết không nếu họ bán hết phía trên này rồi thì gì ạ à? vì là họ nhà đầu tư đầu cơ nên họ sẽ bắt đáy ở vùng này các bạn nhớ nhá họ sẽ bắt đáy vùng này và lên đến phía trên này họ bán ra để cho thị trường giảm mạnh hơn mạnh hơn và quá trình này nó sẽ tiếp diễn cho nhiều chu kỳ khác nhau bao nhiêu các bạn đã hiểu cái điều này để gì ạ comment cho nốt số 9 đúng ạ để Dũng bắt đầu kết thúc chương trình của ngày hôm nay là vì hôm nay Dũng có một cái chương trình uh, ở trong uh, chương trình của Dũng nên mong rằng là các bạn thông cảm uh, Dũng muốn có nói cái điều này nên cái câu chuyện cuối cùng và Dũng muốn gửi đến anh chị em đó là gì ạ đó là hãy gì ạ dừng giao dịch muốn dừng giao dịch thì chúng ta phải ghi các bạn ghi ra ghi ra ghi hết ra ghi hết ra cái vấn đề ta tại vì khi mà chúng ta hết tiền á, là không lấy lại được đâu ạ hết tiền tại vì Dũng biết rằng là khi mà chúng ta bị căng cứng á, căng cứng tại vì chúng ta chỉ tập trung vào gì ạ à, bản cảm xúc nó đến từ ba cái thứ một là ngôn ngữ cơ thể cái ngôn ngữ cơ thể của chúng ta gì ạ nó bị căng cứng thì nó gì ạ à? chúng ta không gì ạ à? nó bị căng cứng chúng ta không đưa ra quyết định được vậy ngôn ngữ cơ thể cái cảm thì nó đến từ cái cảm xúc bên trong và khi chúng ta tập trung vào cái bên trong chúng ta đang tập trung vào gì ạ à? nỗi đau và lo lắng sợ hãi vì lo lắng độ sợ hãi ở bên trong nên cái gì ạ cái, cái cái cảm xúc nó dâng lên và nó không làm cho cái cánh tay của ta cử động được nó không làm cho gì ạ cái chúng ta có thể quyết định được và chúng ta càng tập trung vào lỗ chúng ta càng tập trung vào mất thì chúng ta sẽ không thể đưa ra được nhưng nếu chúng ta nghĩ rằng là chúng ta vẫn còn rất nhiều cơ hội để để dạ, tiếp tục đi lên và đây là một bài học đắt giá để chúng ta nâng cấp chúng ta lên thay vì chúng ta cứ nghĩ nghĩ đến những gì ạ à? những cái nỗi đau mà chúng ta đang phải gánh phải trong đầu tư nên Dũng đã từng thất bại từng cháy tài khoản trong cái giai đoạn đầu tiên của đầu tư Dũng hiểu những cái điều này nên cái đầu tiên trong cái đầu tiên đó là hãy gì ạ à? viết ra giấy và tập trung là hãy bảo toàn vốn hãy bảo toàn vốn hãy hãy ngồi buổi tối hôm nay các bạn gì ạ à, đang bị thế thì hãy nhắm mắt lại buổi tối hãy bảo toàn vốn câu chuyện nó sẽ xảy ra đấy nếu trong ngày mai ngày mai ạ à, nếu có thể xảy ra nó sẽ tiện diện ra một cái sự tình cảm nhé nếu thường thì thị trường có thể giảm mạnh giảm sàn vào sáng ngày mai thì nó sẽ có một gì ạ à? nó sẽ có một cái gì ạ à? lý do nào đó hay là thường thì nó sẽ gì ạ kéo mạnh vào cuối phiên hoặc là có thể kéo mạnh 1 phần 2 vào cuối phiên 1 phần 2 nữa nếu nó kéo mạnh vào 1 phần 2 cuối phiên mà nó lại gì ạ chỉ bằng một nửa thôi thì khả năng nó lại tiếp tục giảm tiếp nên Dũng cũng không biết rằng là nó kéo như nào nhưng nếu mà đầu phiên nó giảm mạnh thì có thể cuối phiên nó có những nhịp hồi nào đó còn trong trường hợp mà sáng mai nó có nhịp hồi mà khối lượng thấp thì khả năng cái quá trình giảm mạnh lại tiếp tục ra nên đây là hai cái kịch bản các bạn lưu, ý một chút ạ nếu trong trường hợp mà nó có nhịp hồi khối lượng thấp thì về cơ bản khoảng chín rưỡi 10 giờ gì đó 10 rưỡi 11 giờ đó nó lại tiếp tục giảm sâu và đây là khiến chúng ta lại tiếp tục mất thép và thứ hai là nó lại chơi một cái bài khác đó là nó giảm mạnh vào đầu phiên giảm rất mạnh đầu phiên gần như không bán được thì nó có xu hướng là kéo lên vào gần sát giờ chiều sát giờ chiều khoảng 1 giờ chiều hoặc là à, một rưỡi giờ chiều gì đó và lúc này chúng ta thấy là thường kéo lên để làm gì ạ thường kéo lên để bán tiếp nha thường kéo lên để bán tiếp chứ không phải kéo lên để để gì ạ để tạo đáy bởi vì cái giai đoạn này nó chưa kết thúc ở đây khi nào khối lượng rất là lớn nhà khối lượng rất là lớn thì giai đoạn đó mới là giai đoạn gần kết thúc nhưng tuy nhiên là chưa Dũng sẽ làm tiếp tục những video đến cái giai đoạn gần kết thúc như nào để các bạn có thể thấy rằng là mọi thứ trong VNA chúng ta có thể biết